con thấy nhiều Phật tử đi chùa rủ nhau chép kinh để đưa vào chùa hoặc cho đưa cho những người xung quanh đọc để có được công đức. Con thấy việc chép kinh và mong muốn lan tỏa Phật Pháp như vậy rất tốt, nhưng con cũng có suy nghĩ rằng bây giờ kinh in ra rất dễ đọc, còn kinh do chép thì có thể không rõ chữ hoặc sai chữ. Như vậy, khi đại chúng cùng đọc sẽ không được đều vì mỗi người chép kinh chữ viết số đẹp khác nhau. Vậy với tâm mong muốn cho nhiều người đọc thì mình có thể mua quyển kinh để biếu tặng có hơn việc chép kinh không ạ? Và con có một người bạn đang chép kinh địa tạng. Bạn bảo chị bạn đi chùa được quý thầy bảo là chép kinh được nhiều phước. Con có hỏi bạn đã hiểu kinh địa tạng nói gì chưa và đã tự thực hành được những lời Đức Phật dạy trong kinh chưa? Thì bạn trả lời là chưa. Vậy công đức của việc chép kinh mang tặng mà không hiểu gì không tự thực hành được những lời Đức Phật dạy trong kinh và việc phải nghe hiểu kinh văn, tự thực hành được những lời Đức Phật dạy trong kinh thì việc nào hơn ạ? Con xin sư phụ chỉ dạy cho con hiểu đúng về việc chép kinh và làm thế nào để chép kinh được nhiều lợi ích nhất. Con thành kính tri ân công đức của sư phụ ạ. À, xin đại chúng cho bạn à, Phương Thảo một tràng vỗ tay. <laughs> Câu hỏi của con cũng rất là hay. Sư Phụ thì cũng đã giảng qua cái bộ kinh Địa Tạng rồi. Hôm nay Phương Thảo hỏi về cái việc ừ, bây giờ mọi người à, đua nhau chép kinh, chép bằng tay á, thế xong rồi để à, gửi vào chùa, để mà cất vào tháp này khác để mà có công đức, có phước báu. Thế thì à, à, Phương Thảo có hỏi là cái việc chép tay ấy thì bây giờ nhiều khi là chữ người nọ, người kia, chữ xấu, chứ không ai biết đọc được cả mà đọc được mấy cái chữ đấy cũng rất mệt bây giờ có phương tiện hiện đại rồi máy photo máy in thì tại sao không in kinh ra mà biếu nhau thì nó quý hơn thế rồi cái việc uh, chép kinh như thế thì công đức ý nghĩa thế nào phương thảo hỏi sư phụ thì sư phụ cũng rất là cảm ơn con về câu hỏi rất hay sư phụ xin trả lời phương thảo và đại chúng như thế này trước hết thì chúng ta phải cùng nhau nhận định rất rõ ràng chúng ta biết là đức phật ấy, thuyết ra giáo pháp gọi là kinh là để làm gì ngài thuyết giáo pháp để cho chúng sinh nghe hiểu được giáo pháp ấy thực hành giáo pháp đạt được lợi ích mà cái lợi ích ở đây tối thượng nhất là lợi ích giải thoát lợi ích giải thoát giải thoát luân hồi sinh tử còn cái lợi ích thấp hơn đó, đó là bớt khổ à, được tái sinh lên các cái cõi lành cõi người cõi trời an lạc hơn không bị đọa lạc còn cái lợi ích mà tối thượng nhất là cái lợi ích giải thoát, giải thoát luân hồi sinh tử. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ bản chất của kinh Phật rồi. Đức Phật nói kinh cho chúng ta thực hiện, chúng ta nghe hiểu để chúng thực hành. Nghe mà không hiểu và cũng không thực hành thì chẳng có lợi ích gì cả. Khác gì ở ngoài đời người ta gọi là đàn bầu gảy vào tay trâu không? đại chúng các con thấy con trâu mà chúng đang mang đàn bầu gảy vào tay nó nó có biết gì đâu nó vẫn ve vẩy như thường mà không biết không hiểu gì cả Đấy. Nghe và hiểu tất nhiên là tốt rồi. Nghe kinh, hiểu kinh là tốt rồi. Nhưng hiểu rồi mà lại còn thực hành theo đúng lời Phật dạy nữa thì còn tốt hơn nữa. Đó. Cho nên chúng ta phải nghe, hiểu rồi thực hành. Mà Đạo Phật gọi là tam tuệ học, văn, tư rồi tu. Nghe là văn, hiểu là tư duy để hiểu, rồi thực hành là tu rồi chứng quả. Đó. Quá trình tu tập của chúng ta nó phải đi qua mấy cái giai đoạn đó, gọi là tín, giải, hạnh, chứng. Nghe không? Tín tức là từ cái tin Phật, tin giáo pháp của Phật, giải tức là hiểu, tín thì mình mới nghe, nghe xong rồi mình hiểu là giải, giải xong rồi đến hành, hành là thực hành và cuối cùng là chứng quả, là chứng chứng đạo. Đấy là cái lộ trình của nó. Thì như vậy chúng ta đã hiểu về ý nghĩa của kinh điển rồi. Và vâng. thời Đức Phật ấy, thì các con biết là chưa có kinh đâu. Thời Đức Phật chưa hề ghi chép kinh trong những quyển kinh bao giờ. Và chỉ có sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm sau thì mới có kinh Phật, lời dạy của Phật mới được biên chép thành kinh mà lúc đầu là rất đơn sơ ở trên những cái lá cây, lá bối á, rồi khắc trên vỏ cây, khắc trên gỗ, trên đá. Chứ còn chưa tăng thời Đức Phật là các ngài đều học miệng hết ấy người nọ dạy như người kia bằng miệng hết ấy, học bằng lời này này xong rồi học thuộc lòng hiểu nghĩa kinh và đem ra thực hành để chứng đạo đó, chứ còn thời đức phật không hề có một quyển kinh nào cả mãi sau này mấy trăm năm sau mới có kinh điển của phật à, được à, in được khắc trên gỗ trên giấy những cái giấy rất thô sơ chứ không phải được giấy hiện đại như ta bây giờ ừ. Và đại chúng nhớ cái câu chuyện mà trong nhà thiền có câu chuyện là ông thiền sư ờ, Pháp Đạt ấy, và vâng. ông ấy tụng và đọc thuộc lòng Kinh Pháp Hoa và ông đã tụng được ba nghìn biến Kinh Pháp Hoa. Thế thì nghe tin Lục Tổ là bậc Thánh Tăng chứng đạo cho nên là Ngài Pháp Đạt ấy mới đi đến để mà gặp. Thế thì khi vào gặp Lục Tổ thì nghĩ là mình mình thuộc lòng bộ pháp hoa mà mình lại tụng được ba nghìn bộ rồi thì là khủng khiếp lắm rồi cho nên ờ, vào lễ lục tổ nhưng mà đầu không chạm sát đất nghĩ rằng là tôi tuy lễ ngài thì lễ chứ mà tôi cũng tôi học thuộc lòng bộ kinh pháp hoa khủng khiếp lắm đấy chắc gì ngài đã thuộc kinh pháp hoa mà tôi nghe đâu mà ngài nhưng còn không biết chữ lục tổ là người không biết chữ mà cái chân pháp đạt kiêu mạn đó. lễ tổ đầu không chạm xuống đất luôn đấy các con chúng ta biết lễ trong Phật giáo chúng ta đã đệ, khi đã lễ là ngũ thể phải đầu địa, năm vóc phải sát xuống đất. Thế mà Pháp Đạt lễ không thèm chạm đầu xuống đất. Nghĩa là trong lòng mình ấy, có cái cái kiêu mạn có ba nghìn bộ kính pháp hoa ở trong lòng này rồi cho nên nó nó căng bụng lên không thể cúi đầu xuống đất được khi mà lễ như vậy thì lục tổ mới quả ông ôm ấp cái gì ở trong lòng mà lễ không sát đất thế thì lúc này pháp đạt mới nói là thưa ngài á con là con học thuộc kinh pháp hoa con tụng ba nghìn biến pháp hoa rồi đấy thế thì lúc này tổ mới của cho à ông do mà tụng được ba nghìn biến pháp hoa thì ông lễ ta không sát đất ông ấy tụng kinh mà không hiểu nghĩa thì cùng kinh trở thành thù Nghe không? tụng kinh mà không hiểu nghĩa thì cùng với kinh trở thành thù đấy bây giờ ông lễ ta không sát đất là đúng là kinh đã biến ông thành kẻ thù rồi ông bị ông bị khổ với kinh rồi kinh làm khổ ông đấy ông kêu màn thế này ông mất phước mà ông, ông đọa đấy đấy tụng kinh mà không hiểu nghĩa còn cùng với kinh trở thành thù cơ mà cho nói kinh phật đấy làm cái thuốc cực kỳ là bổ dưỡng cho chúng sinh thế nhưng không biết dùng không hiểu nó dùng nó thì trở thành độc dược đại chúng hiểu không lại trở thành độc dược cực kỳ nguy hiểm hiểu sai kinh cho nhà phật mới nói là y kinh nhất tự tam thế phật oan mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết đấy không phải dễ đâu thưa đại chúng nhé thì sư phụ nói một chút cái chỗ đó để chúng ta mới thấy cái việc hiểu về kinh là thế nào kinh là lời phật dạy và chúng ta phải nghe để hiểu được lời phật dạy hiểu xong rồi để hành chứ không phải hiểu để đấy nghe không đó mới là ý nghĩa nghe thì liên hệ với câu hỏi của bạn à, phương thảo hỏi là bây giờ mọi người cứ rủ nhau đi chép kinh mà nhất là chép kinh địa tạng mang vào chùa để cất vào tháp chỗ nọ chỗ kia thì nó ra làm sao thì ở đây á, việc chép kinh với cái ý định để lan tỏa Phật pháp thì là tốt nó cũng có một chút công đức đấy nhé có một chút công đức nhưng phải đúng là ý nghĩa để lan tỏa Phật pháp chứ không phải chép kinh xong rồi để cất vào kho để vùi xuống đất nó không có tác dụng gì cả không có tác dụng gì cả nghe không à, kinh điển kể cả chúng ta in ra nghìn quyển kinh rất là cao siêu như kinh pháp hoai, kinh hoa nghiêm in xong rồi vùi xuống đất cho vào kho đóng lại thì đại chúng biết rồi và cho vào kho đóng lại để làm gì chỉ béo mấy con mọt thôi đúng không mấy con mọt nó chả biết kinh là gì nó chả sợ kinh gì nó sẵn sàng nó gặp nó nhấm hết kinh thì thôi nó nhấm kinh nó coi như là một đống giấy thôi nó có biết cái gì đâu chả tác dụng cho ai giống như kinh điển chúng ta thỉnh về mà chúng ta để lên ban thờ cứ để trên thờ nó không có lợi ích gì cả cho nên chúng ta phải nhớ kinh ấy là để hiểu để nghe để học để hiểu để tu chứ không phải kinh chỉ để thờ để trên gác mà thờ hay cất vào kho cho nó đẹp sơn son thép vàng cất đi à, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của kinh đức phật 49 năm thuyết pháp là mục đích để cho mọi người hiểu lời phật dạy để thực hành để bớt khổ hết khổ đạt được giải thoát đó về những người mà chép kinh ấy cắm cúi chép kinh nhưng không hiểu kinh nói gì chép xong rồi chúng ta vẫn phạm tội phá giới phạm tội ví dụ như ăn trộm chép kinh địa tạng xong đi ăn trộm à, vì không hiểu đức phật là ai mà không hiểu đức phật dạy cái gì cho nên vẫn đi ăn trộm như thường á thì hỏi rằng một cái người chép kinh xong như thế đi ăn trộm liệu có bị pháp luật xử lý không đại chúng có bị không vẫn bị pháp luật xử lý như thường <laughs> đó Đấy. thế cho nên chúng ta thấy vì không hiểu kinh Công đức đâu chả thấy nhưng mà chép xong không hiểu Phật Pháp gì cả. Vẫn phạm giới, vẫn đi ăn trộm, không hiểu giới luật Phật là gì nữa, không biết Phật dạy cái gì nữa cho nên cứ làm bậy thôi. Thế làm bậy thì sẽ bị quả báo, pháp luật phải xử lý thôi. Đó, nhé. cho nên ở đây chúng ta hiểu được. Thế còn cái việc mà Phương Thảo hỏi là chép kinh bằng tay với lại in kinh bằng máy, bằng sách thì đúng quả thật. Ngày xưa vì không có máy Chúng ta rất quý kinh cho nên phải chép bằng tay truyền nhau để đọc, để hiểu. Cái đó là rất là quý. Thế bây giờ có phương tiện hiện đại rồi, chúng ta có thể photo hoặc có thể đặt in. Quyển kinh nó sạch sẽ, nó đẹp, chữ nó nét. Người ta đọc, người ta mới hiểu được. Và còn chữ mình chép tay thì lằng nhằng mà chữ nhiều khi như gà bới, ấy, không ai hiểu nổi. Viết lại sai ấy, thì lại còn sai nghĩa kinh lại càng nguy hiểm. Cho nên thực sự mà nói thì bây giờ à, cái việc chép um, kinh bằng tay ấy, nó cũng rất là ít thôi chúng ta có thể in được bằng máy photo được thì nên photo và cầm một cái quyển kinh do nhà máy nó in ra nó rất là trân trọng nó quý hơn là cái cái quyển chúng ta chép bằng tay à, tuy nhiên ấy, thì có người nghĩ là phải tự tay mình chép nó mới có công đức cái đấy là mình nghĩ à, tất nhiên chúng ta chép kinh với cái tâm thành kính với cái trí mà hiểu được kinh ấy, thì nó cũng tốt, cũng sinh ra công đức đấy. Nhưng mà phải là hiểu được kinh. Ngày xưa các vị thiền tổ có nhiều vị là trích máu để chép kinh. Cái người ấy là có cái tâm mà xả mạng cầu đạo rất là quý. Bản thân Sư Phụ cái hồi trước ấy, cũng có lần Sư Phụ cũng rạch tay lấy máu chép kinh rồi. Đấy. Tất nhiên không phải chép bài kinh dài, ngắn thôi. Nhưng mà đấy là cả một cái tâm thể hiện cái sự kính trọng của mình với lời Phật dạy, với lời Phật dạy thì nó có cái phước lành nhất định. Và nhưng mà cái ý nghĩa thật sự nhất của kinh ấy là gì? Cái ý nghĩa mà đúng nhất mà như lời Phật dạy thì chép kinh ấy là chúng ta phải chép kinh Phật vào lòng người. Phải chép được vào lòng người. Chứ không phải chỉ chép ra quyển kinh, giấy kinh đâu, thưa đại chúng. Chép vào lòng người, chép vào lòng mình và lấy cái, cái lời kinh ấy tu tập biến mình trở thành một quyển kinh sống thì đấy mới thật là ý nghĩa chép kinh. À, thời Đức Phật là như vậy đấy. Người người à, chép kinh vào trong lòng, các thánh đệ tử Phật đều chép lời Phật dạy vào trong lòng và thực hiện cái lời Phật dạy ấy để biến chính mình thành một quyển kinh sống. Quyển kinh này biết đi, biết nói, à, và giúp cho người hiểu kinh Phật thực hành theo và cũng biến họ trở thành một quyển kinh sống nữa thì đó mới đúng là ý nghĩa mà Đức Phật dạy về chép kinh đấy thưa đại chúng chứ không phải chỉ chép ra mấy quyển kinh bằng giấy này đâu đó. và đại chúng nhớ trong kinh Vu Lan Đức Phật có dạy đấy ai chép được kinh này mà chép được nghìn quyển là được nghìn Đức Phật tại sao chép được nghìn quyển lại là nghìn Đức Phật thế như vậy cho nên vì nghe câu kinh này không hiểu ờ, người nào cứ thế là mang tiền ra photo nghìn quyển kinh Vu Lan ra xong rồi chất vào hàng đống nữa. không có ai đem cho ai đọc được đâu nhưng mà ở đây tại sao chép nghìn quyển kinh mà được nghìn đức phật tức là đem được kinh vu lan vào trong lòng người khác mình phải làm sao đem được kinh vào lòng người và khiến người đó thực hiện được kinh thì người đó mới thành phật cho nên chép được nghìn quyển kinh này là được ngàn đức phật là như vậy đấy mỗi người đem quyển kinh ấy vào lòng học theo kinh thực hành theo kinh biến mình thành một vị Phật. Đấy, đại chúng thấy không? Chép kinh kiểu ấy chứ, chứ có phải là cứ viết tràng giang đại hải ra giấy xong rồi cất vào tủ, cho vào tháp, trôn xuống đất đâu. Thì làm sao có ai thành Phật được? Lại chẳng hiểu kinh là gì nữa, phải không? <laughs> Đó, thế cho nên ấy, cái ý nghĩa mà sâu xa nhất của chép kinh điển Phật là chúng ta phải chép vào lòng mình, chép vào lòng người, biến chính chúng ta là một bài kinh sống. Wow chúng ta thực hiện lời Phật, thân tâm chúng ta trọn vẹn theo lời Phật dạy thì đấy chúng ta là kinh sống. Còn quyển kinh ở trong giấy, trong sách ấy, là kinh chết. Ở đây Sư Phụ gọi là kinh chết. Quyển kinh là kinh chết. Quyển kinh ấy mà gấp lại không có tác dụng cho ai hết. Chỉ để biếu mấy con mọt nó, nó cắn thôi. <laughs> để lâu thì mọt nó cắn, mối nó sông. Chứ không có tác dụng cho ai. Cho nên quyển kinh đấy mà được chép vào lòng người thì nó mới thật sự là kinh sống tại chúng hiểu không và những quyển kinh sống này mới làm lợi ích cho đời quyển kinh sống này mới biết đi vào đời mới biết cứu giúp đời chứ quyển kinh chết có cứu được ai đâu đại chúng đấy cứ đến lại quyển kinh chết trên ban thờ có cứu được mình đâu nhưng mà một phật tử hiểu được kinh phật đem kinh phật vào lòng thực hành lời phật dạy sẽ đến giúp ta và sẽ trợ duyên cho ta sẽ hướng dẫn cho ta sẽ nâng đỡ cho ta đấy là kinh phật sống đấy kinh Phật sống mới cứu được người. Còn kinh chết, ấy, kinh chết là quyển sách, đấy, quyển kinh giấy ấy, không cứu được người nếu không đem nó vào trong lòng chúng ta. Đó, thế cho nên ở đây thì Sư Phụ nói với các con, với Phương Thảo, ý nghĩa của việc chép kinh làm sao là phải hiểu được kinh và thật sự là chép kinh vào trong lòng. Mỗi chúng ta trở thành một quyển kinh sống trong đời thì những quyển kinh ấy sẽ làm lợi ích biết bao. Wow. Và một quyển kinh ấy sẽ là một vị Phật đấy có đúng không các con nhé cho nên à, thầy ở đây thì thầy khuyến khích mọi người sẽ hiểu ý nghĩa của chép kinh như vậy cho nên phải học để hiểu kinh phật không chỉ chép kinh suông mà đừng nghĩ chép kinh suông thế có nhiều công đức thực ra công đức không được bao nhiêu đâu mà phải học phải hiểu nghe pháp tu tập chứ đừng có chấp vào cái việc chép kinh chất đống ở đấy rất mất nhiều công sức không lợi ích cho ai nhé